ni sư trụ trì chùa Phước Hân kính bạch quý sư cô kính thưa quý Phật tử thân mến hôm nay ngày mùng 4 tháng 12 năm kỷ hợi quý Phật tử trở về nơi đạo tràng để tham dự khóa tu niệm Phật một ngày gieo trồng chánh nhân tịnh độ lời nói đầu tiên cho phép con cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của ni sư cùng quý sư cô và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chào chân kính nhất A Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử thân mến. Sống giữa cuộc đời này, chúng ta hiểu rõ cái quy luật của cuộc sống. Hết tuổi thanh xuân rồi cũng phải đến hồi đầu bạc. Và đối với kiếp người, dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Mới nhìn lại thì một năm đã sắp kết thúc cũng như mỗi một ngày qua thì mạng sống của chúng ta giảm dần như cá cạn nước nào có vui chi Đức Phật đã từng dạy sanh ra giữa cõi đời này ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận một cái quy luật của đời người đó chính là sinh lão bệnh tử chúng sinh rồi phải bị già không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn chúng sinh bệnh tật đa mang ít ai sống được bình an mạnh lành chúng sinh cái chết sẵn dành không ai thoát khỏi tự sinh đến kỳ chúng sinh rồi phải biệt ly giả từ tất cả ra đi một mình mang theo gánh nghiệp ba sinh theo ta như bóng theo hình chẳng có tha kính thưa quý vị dù biết rằng ai sinh ra giữa cõi đời này cũng phải già phải bệnh phải chết nhưng tất cả chúng ta đều mong muốn rằng sống bình an chết thanh thản nhẹ nhàng tự tại ra đi phải không quý vị muốn có được cái kết quả đó thì chư Phật và chư Tổ dạy chúng ta phải gieo trồng cái nhân muốn chết tốt ta phải học cách sống tốt muốn chết đẹp ngay bây giờ chúng ta phải học cách sống đẹp và 100 năm cũng chưa chắc gọi là đủ Sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu Nếu với một Kiếp sống trăm năm chúng ta cứ mãi Tranh đua hơn thua Được mất phải quấy lấy bỏ Tham sân si phiền não Thì một trăm năm cũng chỉ là một kiếp sống tạo nghiệp mà thôi Để rồi theo dòng nghiệp lực mà ta tạo tác Sẽ tiếp tục với thân phận của người lữ khách Cam chịu trôi lăn trong ba cõi sáu đường Hôm nay huynh đệ chúng ta có đầy đủ thắng duyên nghe học Phật Pháp Hiểu được phần nào lời Phật dạy nguyện y theo đó mà hành trì lấy đó làm kim chỉ nam để hướng dẫn cho chúng ta trên con đường an vui hạnh phúc và thực hiện theo lời Phật dạy đó hôm nay nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Phước Hưng con xin mạng phép mượn đề tài sống đẹp chết đẹp làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể các vị có những người sống không có đẹp chết cũng không có đẹp chúng ta sống làm sao cho đời sống hiện tại này tốt đẹp và ngày nhắm mắt xuôi tay chết cũng phải đẹp nha quý vị có những người họ mong muốn rằng ngày nhắm mắt xuôi tay chúng ta có được cái kết quả đó là nhẹ nhàng thanh thản từ biệt mọi người nở một nụ cười chào vĩnh biệt luân hồi rồi tự tại ra đi nhưng quý vị ơi chỉ ngồi đó mà cầu mà mong mà ước mà không thực hành thì làm gì có cái quả cho nên chúng ta cần phải thực hiện gieo trồng cái chánh nhân sống đẹp để có được cái chết đẹp vì sanh tử là vấn đề trọng đại của đời người như quý phật tử đã từng nghe đức phật dạy chúng ta sanh tử tự sự đại sống chết là vấn đề lớn nhất Vĩnh Gia Quyền Giác Thiền Sư trong khúc ca chính đạo Ngài cũng nói sanh tử sự đại vô thường tấn tốc Sanh tử là việc lớn mà cơn vô thường lại mau chóng lắm quý vị ơi sống hôm nay chưa bảo đảm ngày mai mình còn hay không hôm nay chung mặt ngồi đây tu học nhưng chẳng biết ngày mai vắng mặt người nào đó nếu mà quý vị nghĩ như vậy thì cũng được nhưng mà cũng còn xa đó nha chúng ta hiểu gần gần chút nữa đi đêm nay giày dép bỏ nơi đất chẳng biết sáng ngày có xỏ vô tối đêm nay quý vị bỏ đôi giày đôi dép ở dưới đất dưới giường leo lên giường ngủ chưa chắc gì ngày mai chúng ta có cơ hội bước xuống giường mang đôi dép lại có khi ngủ luôn một giấc im lìm nhưng mà nói như vậy cũng còn xa đó mà quý vị phải quán niệm sâu sắc gần hơn nữa hơi thở này đây ra khỏi miệng biết còn trở lại hoặc đi luôn đó quý vị một hơi thở ra khó mong được hít vào sống ngày nay khó bảo đảm được ngày mai mà vấn đề sinh tử là vấn đề lớn nhất trọng đại nhất trong cuộc đời của chúng ta xin hỏi quý vị ví dụ bây giờ mình trúng số độc đắc nè có tiền có bạc có nhà cao cửa rộng có danh vọng có địa vị có sự nghiệp có con có cháu hiếu thuận một gia đình hạnh phúc như vậy mà tử thần đến với mình thử hỏi quý vị có đem tiền của vật chất sản nghiệp của mình ra để đánh đổi mạng sống của mình một ngày một giờ một phút một giây được hay không quý vị không rồi bây giờ con cháu hoặc là người thân của mình đông đảo chung quanh mình mà có người nào đó tình nguyện nói rằng tôi chết thay cho cha cho mẹ tôi được không quý vị không khi tử thần đến rồi thì chúng ta không chờ không đợi không hẹn ai đi không cho chúng ta nán lại một giây một phút và cũng không ai đi chung với ta một đường mà một mình ta đi đến đây thì một mình ta cũng ra đi cha mẹ ân thâm rồi cũng phải biệt vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly tình đời nào khác bầy chim chung nhau ngủ khi đại hạn đến thời mạnh ai ai nấy bay đi thôi quý vị rồi nhắm mắt xuôi tay dù nhà cao cửa rộng tường hoa nhà ngọc mà làm chi ngọc đụng vàng kho rồi cũng phải bỏ thôi Thiết thuận vợ Trinh cũng trở thành đau thương đứt ruột Anh nhường em kính vội nên ly biệt suốt đời Lúc này nếu có còn chăng đó là Lập lòe đấm lò hương Mong manh làng khối vấn vương cho hồng Thân này đã trả về không đất vàng một nắm Gợi lòng chinh nhân Nếu có còn chăng ai rồi cũng phải trải qua con đường này bởi vì phàm hệ có sinh là có tử nhưng một đời sống giá trị không phải là sống lâu sống thọ sống dai mà đó là một đời sống thiết thực đem lại lợi ích cho mình cho người cho tha nhân cái giá trị đạo đức là giá trị căn bản để đánh giá của một con người chứ không phải thời gian sống lâu sống dai mà nói là tốt là quý cho nên ở đây một đời sống được gọi là giá trị được gọi là tốt đẹp chỉ cần quý vị sống ngày nào cũng có tình thương có tình người sống đồng cảm sống quan tâm sống chia sẻ sống giúp đỡ sống trợ duyên sống thương yêu tất cả thì đó là cách sống đẹp đó quý vị ơi mà không biết mình có làm được không nha tuy mình biết cái cách sống như vậy là đẹp rồi nhưng mà khi thực hành khó lắm với vị tại vì ai cũng bo bo mà giữ cứ nghĩ rằng tôi làm ra quá cực khổ mà tôi lo cho bản thân tôi hưởng thụ tôi lo cho gia đình của tôi mắc mớ gì tôi lo cho mấy người có nhiều người nói sống thì tôi hưởng thụ chết tôi mang theo nói thì nói vậy chứ còn sống mà giữ còn không được đây đừng nói chết có mang được cái thứ gì đâu quý vị nhắm mắt xuôi tay rồi thậm chí cái nút áo người ta cũng lắc bỏ lại nữa có đem cái gì đâu cái thân này cũng phải trả về cho đất cho nước cho gió cho lửa à một đốm lửa hồng là thiêu mất mạng một nắm đất vàng chôn mất xác mới ngày nào danh cao vọng trọng địa vị sự nghiệp quy mô nhắm mắt xuôi tay rồi bỏ lại hết một mình ra đi à quý vị ơi của trần ta trả lại ráo cho trần không mang được cái gì rồi bên cạnh đó người thân yêu của chúng ta thậm chí vợ và chồng mới ngày nào ăn chung mâm ngủ chung giường tình nghĩa đậm đà biết bao nhưng khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay rồi coi chừng đó nha nếu mà người nào mê tín là đi coi thầy nói là cái ông chồng của mình chết dầm cái ngày đó là cái ngày xui rủi coi chừng ông ổng trở về ông ông trù ông yếm sao cho nhà cửa làm ăn không có được thất bại nghe người ta đồn đãi nói là chết trùng một cái rồi là đi ờ, thỉnh thầy mời thầy thầy này thầy nọ thầy kia về yếm cho ông chồng ông không đừng về nhà nữa chứ tình đời là vậy đó cho nên người ta nói thế thái nhân tình tình đời đổi trắng hay đen mới ngày nào vợ vợ chồng chồng ăn chung mâm ngủ chung giường nhưng mà quý vị ơi lòng người thay đổi lắm chúng ta không thể nào lường được tri nhân tri diện bất tri tâm biết người biết mặt khó có thể biết lòng quý vị nhưng dù cho ai có đối xử với ta như thế nào đi nữa ta là người phật tử tin sâu vào nhân và quả không phải ngẫu nhiên không phải tự nhiên mà người ta đối xử với mình vậy đâu chắc chắn là có nhân duyên quả báo nếu không phải là cái nhân hiện đời cũng là cái nhân trong quá khứ ta đã từng tạo tác cho nên hôm nay đủ duyên trổ thành quả rồi ta vui vẻ bằng lòng đón nhận và luôn tạo cho mình có được một cách sống đẹp đó là một tâm hồn đẹp luôn luôn mở rộng tâm lượng của mình ra để chia sẻ để giúp đỡ để trợ duyên để sống có tình người sống có lòng nhân thì dù cho chúng ta sống một ngày vẫn có giá trị ngày đó quý vị ơi có một vị cư sĩ sau thời gian học phật vị cư sĩ này đến gặp thiền sư vô đức và hỏi như sau thưa ngài tại sao đồng thời là một con người giống như nhau mà người thì cái tâm lượng rộng lớn quá đi còn cái người tâm lượng nó nhỏ nhoi nó ích kỷ sống chỉ biết tự tư tự lợi không biết nghĩ tới ai tiện chỉ nghĩ tới mình miễn sao lợi cho bản thân mình mà bất chấp thủ đoạn tại sao đồng thời là một con người như nhau mà người thì tâm lượng rộng lớn người thì tâm lượng nhỏ hẹp tại sao có sự sai khác như vậy xin hòa thượng chỉ dạy cho thiền sư vô đức mới nói vậy thì để chứng minh điều này ông làm cho ta <laughs> ông làm cho ta điều gì ông ngồi nhắm mắt lại đi ông đem cái tâm của ông đó nha ông vẽ cho ta một cái tòa nhà thiệt là lớn gồm có 7 tầng lầu ông tự vẽ ra trong tâm tưởng của ông cái ông cư sĩ này ông nhắm mắt lại ông ngồi ông dùng cái tâm của ông tưởng ra một tòa nhà 7 tầng lầu cái ông nói rồi con đã vẽ ra rồi Hiền sư Vô Đức nói bây giờ ông cũng vận dụng cái tâm của ông nữa nha Cũng là cái tâm của ông bây giờ ông vẽ cho ta một hạt bụi nhỏ thôi Cái ông này ông nhắm mắt lại Trong tưởng ra một hạt bụi nhỏ cái ông nói rồi cũng vẽ rồi Hiền sư Vô Đức nói ông thấy đó Đồng thời cái tâm của ông thôi chứ không phải của ai khác Thì lúc ông vẽ ra một cái tòa nhà Ông tưởng ra một cái tòa nhà thiệt lớn thì cũng là cái tâm của ông mà khi ông tưởng ra một hạt bụi nhỏ cũng là cái tâm của ông tâm của ông còn có lúc lớn lúc nhỏ thì ông đừng nói tại sao tâm lượng của con người người rộng lượng người nhỏ hẹp là tại vì do cái suy nghĩ tư tưởng của mọi con người mà thôi sử dụng tâm của mỗi người nghe quý vị khác nhau ở chỗ đó tuy đồng thời là một con người nhưng mà cái sự dụng tâm của mỗi người tác dụng của tâm đó do họ suy nghĩ cái gì thí dụ người biết tu học Phật pháp thì chúng ta biết rõ cái gì là thật đó cái gì là trường tồn vĩnh cửu cái thân này còn không bền chắc cùng còn là sự vay mượn của các duyên thì cái gì là cái trường tồn vĩnh cửu chính vì lẽ đó cho nên họ mới mạnh dạng buông xả hết tất cả khi biết nó là huyễn là giả là vô thường mới buông xuống đường còn nếu chúng ta không biết nó là quyển là giả là vô thường là mong manh là tạm bợ mình nghĩ nó bền nó chắc nó thật cho nên cố bám giữ nó nhưng mà có giữ được đâu bởi vì tất cả các pháp xưa nay vốn dĩ vô thường nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán tất cả các pháp hữu vi Như đang ngon giấc mộng đông thiền Như trò huyển hóa không bền chặt Như bọt tan mau mất cấp kỳ Như bóng bên hềm qua lại mất Như sương trên cỏ nắng còn chi Như luồng điện chớp không tồn tại Quán sát như vậy mới thật tri đối với vị Đức Phật dạy chúng ta phải quán sát Tất cả các hữu vi nó không bền chắc nó mong manh nó tạm bỡ nó quyển giả nó vô thường để nhìn thấu rồi chúng ta mới buông xả một cách trọn vẹn và nếu thân này nó cũng mong manh tạm bỡ vô thường và không có cái gì bền chắc thì chúng ta có cố bám cố giữ cũng không giữ được mà bởi vì bản chất của nó là vô thường mong manh tạm bỡ cho nên có giữ giữ cũng không được vậy thì chúng ta sống có đạo đức sống có tình người sống có lòng nhân đi quý vị bởi vì đây chỉ là một kiếp sống tạm mà ta là người lữ khách chỉ tạm dừng chân nơi quán trọ của cuộc đời cuộc đời này giống như một quán trọ mà tất cả huynh đệ chúng ta là người lữ khách tạm dừng chân gặp nhau trong quán trọ rồi mỗi người sẽ chia tay nhau đi mỗi hướng không ai đi chung đường với ai bởi vì mỗi người tạo một cái nghiệp khác nhau nếu chúng ta đã có duyên gặp nhau nơi quán trọ cuộc đời rồi tại sao chúng ta không mở rộng cõi lòng ra để yêu thương để đồng cảm để chia sẻ để giúp đỡ để trợ duyên để dìu dắt nhau trên con đường giải thoát giác ngộ để tất cả cùng thăng hoa đến đỉnh cao của sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn đạt đến cái chỗ an vui hạnh phúc thật sự mà chúng ta lại sống ở trong quán trọ cuộc đời nơi cõi tạm cõi giả này lại còn làm phiền não khổ đau cho nhau gieo rắc không biết bao nhiêu sự khổ đau cho nhau có lợi ích gì đâu quý vị đã có duyên gặp nhau đem tình thương chia sẻ cho nhau bị đồng hướng dẫn nhau trên con đường giải thoát giác ngộ đi quý vị một người có một cách sống đẹp luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích cho tha nhân sống phụng sự sống hy sinh sống đóng góp sống tích cực sống có mục tiêu sống có lý tưởng sống không buông trôi cuộc đời mình cái người đó gọi là người sống đẹp đó dù bây giờ quý huynh đệ chỉ thực hiện cái cách sống đẹp đó một ngày thôi nhưng mà nó vẫn có giá trị nghe quý vị trăm năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ đó quý vị sống làm sao mà ngài nhắm mắt xuôi tay giả việc cuộc đời này chúng ta đã thân này đã trả về cho các bụi một đốm lửa đã thiêu hủy rồi không còn sự hiện hữu trên cuộc đời này vậy mà miệng đời họ vẫn còn nhắc nhở mãi còn sống cái kiểu vậy nào quý vị chưa chết nha mới dọn nhà khỏi cái xóm nó đi cái người ta mua nãy chuối người ta cúng ông địa ta nói ôi cái bà đó bà dọn nhà đi tôi mừng quá chừng tôi mua cái nãy chuối tôi cúng ông địa cầu giái cho bà đi đâu khuất mắt cho rồi sống như vậy thất bại lắm quý vị mà mình nghe ai đó mà họ không phải một người hai người mà rất nhiều người họ nói về họ cái cách sống của mình và đi đến đâu chúng ta cũng không được sự quan nghênh chào đón hoan hỷ của mọi người thì quý vị cần phải nhìn lại chính mình kiểm điểm lại mình coi cách sống của mình như thế nào chúng ta không kiểm điểm lại mình mà hay nhìn vào người khác và nói rằng tại sao họ đối xử với tôi như thế này như thế nọ trách người một trách ta tới mười bởi ta tệ trước cho nên người mới bạc sau đó quý vị quý vị cứ sống tốt đi sống thật là tốt đẹp đối xử với mọi người bằng cả một tấm lòng rộng lượng quảng đại yêu thương giúp đỡ hết dù cho người ta có đối xử tệ bạc với mình chúng ta tin rằng ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó cho nên không vì cái xấu dở của người đó mà chúng ta làm những chuyện sai trái tội lỗi phi đạo đức để rồi bản thân mình đánh mất đi giá trị cao quý quý vị phần nhiều nha mình hay đổ thừa tại vì họ đối với tôi như thế vậy đó họ đói như tôi như thế đó cho nên tôi mới đói lại như vậy xin hỏi quý vị người ta đã mê lầm bất giác người ta đã làm những điều sai trái tội lỗi không phải mình cũng giống như họ thì mình với họ có khác gì đâu quý vị mình có khác ở chỗ là mình là người có sự hiểu biết nhận định rõ ràng đâu là thiện đâu là ác đâu là tội đâu là phước và hiểu biết sâu sắc về nhân quả nếu mà quý vị đã hiểu biết đúng đắn rồi thì không gì cái xấu dở của ai đó mà làm mất đi cái giá mà trị cao quý của chính mình không đổ thừa hoàn cảnh không đổ thừa con người chỉ chuyển hóa sửa đổi bản thân mình chớ có nhìn thấy lỗi người để làm chi quý vị ơi họ đối với ta như thế nào để nhân quả phán xử nhân quả rất công bằng mà nhân quả là một vị thẩm phán là một vị quan tòa không có thiên vị người nào đâu quý vị để nhân quả xử đi còn bản thân của chúng ta vẫn nguyện sống một đời sống tốt đẹp được không quý vị mà đời sống tốt đẹp đó dựa trên tiêu chuẩn đó là đạo đức quý vị ơi sống phải có đạo đức nha quý vị ở đâu cũng vậy Đức Phật dạy hương của các loài hoa Chỉ bay thuận chiều gió ngược chiều gió Chỉ hương người đức hạnh Ngược gió vẫn bay xa Nếu như chúng ta sanh ra giữa cuộc đời này Ta cất lên tiếng khóc chào đời Đứa bé nào cũng vậy Cha mẹ sanh ra là nó khóc trước tiên thì làm sao sống 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm hay là 100 năm bất kể là sống bao nhiêu năm ở giữa cuộc đời này Ngài nhắm mắt xuôi tay làm sao để chúng ta nở một nụ cười, mỉm cười mà ra đi vì chúng ta sống một đời sống giá trị ý nghĩa Điều nào cần làm tôi đã làm rồi tôi ở đâu tôi cũng nghĩ đến tha nhân tôi làm lợi ích cho mọi người thì chặng đường tôi phải đi qua tôi đã thực hiện trọn vẹn cuộc hành trình đó tôi không còn gì tiếc nuối vui vẻ mỉm cười mà ra đi còn đừng để đến ngày mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay lúc này không chịu nhắm mắt mở trừng con mắt ra bởi vì còn tiếc nuối cái gì đó nhưng mà tiếc nuối cái gì cũng không thể nào thêm một ngày một giờ một phút một giây để được sống một khi tử thần đến rồi thì tiền muôn bạc bể cũng không đánh đổi được mạng sống đâu quý vị ơi ngày xưa có một ông nhà giàu nọ giàu mà keo sẻn lắm quý vị thậm chí nghe ông thèm ăn cái gì đó nhà ổng thì có nuôi nhiều tôi tớ ông thèm ăn cái gì thì ông sợ rằng nếu mà làm ra những món ăn đó rồi tôi tớ nó ăn hết uổng cho nên ông mới nói với bà vợ nói tôi thèm cái bánh bánh tiêu chiên quá đi mà không biết làm sao để mà ăn được cái bánh tiêu đó bởi vì nếu mà mình làm ở trong nhà mình không lẽ mình ăn mà để cho tôi tớ nó ngồi nó nhìn miệng mình thì nó kỳ quá đi cái bà vợ nói thôi thì không sao đâu ông lên trên lầu đi tôi đem nồi niêu son chảo gì tôi lên lầu tôi làm cho ông ăn ông muốn ăn bánh tiêu á tôi lên trên chảnh tôi làm còn không cho tụi nó không cho tụi nó lên bắt tụi nó ở dưới nó không thấy mình ăn mình mới ngon miệng chứ nó thấy nó nhìn là mình ăn cũng ngại cái miệng lắm rồi nó nói mình là tham ăn nữa cái bà vợ nói thôi được rồi để tôi đi tôi đi chợ tôi mua bột về tôi làm bánh tiêu cho tôi với ông ăn cái ông nhìn ông nói bà ông thèm bà ăn chi vậy ý là bà vợ ăn mà cũng còn tiếc nữa nha ông nói bà không thèm bà ăn chi tôi thèm thì mới ăn thôi còn bà không thèm bà ăn chi vậy cái bà nhìn ông bà cũng ngỡ ngàng không lẽ ông chồng mình ông keo kiệt đến độ mà mình làm cho ổng ăn hai vợ chồng cùng ăn mà ổng nói mình ăn chi vậy đâu có thèm đâu ăn chi thôi bây giờ tôi làm cho mình ông ăn được chưa rồi cái ổng mới lên trên lầu bà vợ đi chợ mua bột về cái leo lên tuốt trên lầu bắt chảo lên lầu làm bánh tiêu nghe mày làm bánh tiêu nhưng mà lúc bấy giờ thì đức phật của chúng ta ở nơi tịnh xá ngài biết rõ căn cơ của cái ông nhà giàu này nè keo sẻn nè ông trưởng giả mà keo kiệt này nè căn cơ của ổng hôm nay cũng đã chín mùi rồi đó và có thể được độ cho nên ngài mới sai bảo tôn giả một kiền liên đến để mà độ cho cái ông nhà giàu này đi tôn giả một kiền liên mới đến ngài vận dụng thần thông ngài bay ngài bay lơ lửng giữa hư không vậy đó trong nhìn ra cửa sổ trên nhà lầu của ông nhìn ra cửa sổ thấy tôn giả ôm mình bác đứng ngay cửa sổ trong ông đi chỗ khác đi dù cho ông đứng đây nguyên ngày trời luôn tôi cũng không cho ông miếng nào đâu đừng ha ham mà ông đứng đó khi lúc này bà vợ thì chiên bánh chiên cái bánh ra cho ông ăn ông nhìn tôn giả cứ đứng ngay cửa sổ nhìn ông ta trong tâm ông thấy thôi bây giờ bà lấy một miếng một chút xíu bột nhỏ xíu thôi nha bà bỏ vào chảo bà chiên lấy cúng quách cho ổng ông đi cho rồi đi cho ông đi phức mắt cho rồi đi sao mà để cho ông đứng hoài mình ăn lấy gì mà cảm thấy ngon có ăn đi mà nó cũng không thấm không cảm thấy ngon thấy mà khó chịu quá đi ông cứ đứng ở cái ở trước mắt của mình hoài thôi cúng cho ông miếng ông đi cho rồi cái bà vợ mới dứt miếng bột nhỏ giống như ông nói bỏ vô chảo nhờ thần lực của tôn giả một kiền liên một chút xíu bánh nhỏ mà nó nở ra nguyên cái chảo trong quay lại cái ông la bà vợ ông nói bà nghĩ sao mà bà chiên một cái bánh lớn như thế này tôi kêu bà lấy một chút xíu bột sao bà chiên sao mà nó ra cái bánh lớn vậy cái bà vợ nói tôi đâu có biết tôi lấy có một miếng mà nó nở ra vậy cái ông nói không được để đó cho tôi để đó tôi ăn rồi cái nhắc ông tự tay ông nhắc miếng bột nhỏ xíu để vô cái nó phình ra nguyên chảo nữa mà ông làm như vậy hơn một chục lần mà cũng chưa có cái bánh để đi cúng dường bởi vì ông cứ tiếc hoài à quý vị ơi sau đó cái ông lại xé một cái miếng uh, miếng bánh nha ông mở cửa sổ ra ông quăng vào trong cái bình bát của tôn giả một kiền liên ông nói cúng cho ông nè ông đi chỗ khác giùm đi kính thưa quý vị lúc mà ông mệt lã rồi ông mới cúng cho ông miếng bánh ông nói đi dùm đi Đông giả một kiền liên mới thuyết pháp cho ông nghe Và nói rằng người mà có cái tâm keo sẻn như vậy đó Giống như cái tâm của loài ngạo quỷ Không có bao giờ biết mở rộng cõi lòng ra để chia sẻ, để giúp đỡ cho ai đâu Mà nhắm mắt xuôi tay rồi cũng bỏ ráo lại cũng không mang được gì Đâu quý vị nghĩ coi Nếu mà có tiền của, có tài sản, có phước Mà người đó không hưởng được có phước mà không hưởng được ăn không dám ăn xài không dám xài mà cũng không biết sử dụng tài vật đó để chia sẻ để giúp đỡ để sống cho có giá trị ý nghĩa có phải là suốt cả cuộc đời mình cứ nô lệ cho tiền của cho tài vật rốt cuộc bản thân mình cũng không hưởng được cái gì mà đức phật nói người có hước phước mà bản thân người đó không hưởng được là do gì lòng phước rồi tiếc của cho nên cái phước đó đó nó bị nó bị giới hạn người đó làm ăn giàu có tiền bạc có phước nhưng mà bản thân người đó không không có hưởng được là do gì tạo phước rồi cái tiết của quý vị cho nên nó bị khiếm khuyết như vậy nhờ cái sự giáo hóa của tôn giả một kiền liên cái ông trưởng giả nhà giàu này ông mới phát khởi được cái tâm ông mới phát khởi được cái tâm xả thí được mà khi xả thí ra được rồi sống có giá trị sống có ý nghĩa mới nhận ra được sự an vui hạnh phúc thật sự quý vị ơi thì con kể câu chuyện đó để cho quý vị thấy mỗi người chúng ta có mặt trên cuộc đời này mỗi người có một cái nghiệp khác nhau do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tham lam keo sẻn không có phát tâm bố thí cúng dường cho nên đời sống hiện tại chúng ta không có phước làm đau thất bại đó và cứ cái nghèo cái khổ nó cứ đeo bám bên thân của mình mong sao quý phật tử chuyển hóa đời sống chính mình ngay trong hiện tại bán nghèo đi quý vị Bán nghèo bằng cách nào? Phát tâm bố thí cúng dường Đó là phương cách bán nghèo mua giàu Khi Đức Phật còn tại thế Thì một hôm tôn giả ca chiên viên vào thành xá vệ khất thực Gặp một bà lão ngồi bên vệ đường khóc nức nở Vì bị người chủ mắng nhiếc Bà tuổi thân bà ngồi bà khóc Tôn giả bước đến mới hỏi bà mấy tâm sự về cuộc đời của bà từ lúc nhỏ cho đến bây giờ Không có ngày nào mà sống hạnh phúc toàn là thiếu thốn đối khác làm thuê ở đợ cho người ta mà bị người chủ hà hiếp tôn giả ca chiên viên mới nói vậy thì tại sao bà không bắn quách cái nghèo của bà đi bà ngạc nhiên bà nhìn ngài và bà nói rằng nghèo cũng bán được nữa sao nếu mà nghèo bán được tôi sẽ bán liền nhưng ai là người chịu mua tôn giả mới đưa cái bình bát cho bà và nói rằng nếu mà bà muốn bán cái nghèo bà phải phát tâm xả thí cúng dường bà có thể nào cúng dường cho tôi xin một bát nước được không bà mới bưng cái bình bát của tôn giả bà đi đến bờ sông bà múc một bát nước bà đem đến bà cúng dường ngài nhận bát nước đó xong rồi ngài chúc lành cho bà bà về bà quan hỷ quá ba ngày sau bà chết chết xong rồi bà tái sanh trở lại cõi trời đau lợi quý vị tái sanh lên cõi trời đau lợi trở thành một vị thiên tử hào quang dung mạo y phục đẹp đẽ rực rỡ vì thiên tử này mới đi đánh tịnh xá đảnh lễ tôn giả ca chiên viên và nói rằng nhờ ngài đã giúp cho con bán được cái nghèo hôm nay con được sanh lên cõi trời đau lợi hưởng phước lạc là do gì cái phước đáo phát tâm cúng thí một bát nước cho tôn giả ca chuyên viên mà bán được cái nghèo và đổi được cái giàu là hưởng cái phước của cõi trời thù thắng hơn cõi người nữa đó quý vị nếu như chúng ta nhận định biết rõ cái gì nó cũng có nhân có quả ta nguyện sống một đời sống tốt đẹp mọi hoàn cảnh không làm những điều bất thiện dầu khó khăn vẫn phát triển những hạnh lành nhìn tâm giữ ý tịnh thanh là lời phật dạy đành rành xưa nay đó quý vị sống đẹp bằng cách ở nơi đâu cũng phục vụ cho tha nhân nếu không có tiền của vật chất để bố thí để cúng dường để giúp đỡ thì chúng ta đem công sức của mình ra để trợ duyên để giúp đỡ con nói thí dụ có một cái cô phật tử này cũng nghèo thiệt hàng ngày đi mua bán mua gánh bán bưng cũng bán rau củ quả một ngày lời không có bao nhiêu tiền hết chỉ đủ hai ba bữa ăn trong ngày để xây sở lo cho gia đình nhưng mà đi bán xong về là cổ ghé chùa cổ vào chùa cổ làm công quả và nhất là cổ có một cái hạnh giúp đỡ cho những người bị bệnh tật quý vị từ đầu trên đến sớm dưới nha ai mà đau bệnh mà sống cô độc không có con cháu nuôi dưỡng đó cổ tình nguyện cổ chăm sóc bệnh tình cổ lo lắng cổ chăm sóc cổ không có tiền thuốc thang thì cổ kêu gọi huynh đệ phật tử ủng hộ trợ duyên tiền thuốc thang còn bản thân cổ công quả bằng cách đem sức lực của mình để nuôi người bệnh mà đức phật bảo rằng kháng bệnh là phước điền thù thắng nhất nó nghe quý vị chăm sóc người bệnh là phước điền thù thắng cổ làm những cái việc giá trị ý nghĩa như vậy rồi cũng có một cái bà cụ Bà cụ ở tại Singapore mà Hòa Thượng Tịnh Không thường kể về câu chuyện của bà cụ đó Bà cụ năm nay trên 100 tuổi đời rồi Mà sức khỏe của bà giống như thanh niên thì có một cái bài thuyết pháp Hòa Thượng Tịnh Không có đề cập đến bà cụ này Và nói rằng bà cụ này là chàng thanh niên 101 tuổi Tại sao gọi là chàng thanh niên? Bởi vì bà có sức khỏe tốt lắm Nguyên nhân bà có sức khỏe tốt là bởi vì bà tự biết cách để để nuôi bản thân của mình và nuôi tâm mình nuôi dưỡng thân tâm mình đúng với tinh thần đức phật dạy cho nên có được sức khỏe tốt và một đời sống an ổn thanh tịnh bà cụ này bà tích cực hay giúp đỡ những người già cả bệnh tật thì vì bà hay giúp đỡ những người già cả bệnh tật cho nên bà vào trong một cái nhà dưỡng lão nọ phục vụ cho những người mà nhỏ tuổi hơn bà bà một trăm lẻ mấy tuổi rồi mà bà giúp đỡ cho những người bảy chục tám chục tuổi để đánh con đánh cháu của bà mà trái lại bà lại giúp đỡ phục vụ cho các gì đó hàng ngày bà làm những việc ấy và người ta mới biết được cái phẩm hạnh của bà cho nên tặng phẩm cho bà cái gì nghe đem đến cái gì tặng cho bà là bà đem tất cả mà đem bố thí hết bản thân bà mùa đông nha quý vị mà bà chỉ mặc có một bộ đồ cái áo thun mà cái quần á thì qua khỏi cái đầu gối thôi bà lụm lặt những cái quần áo cũ của người ta bỏ người ta che người mặt không bà lấy đó bà mặc rồi bà ăn thức ăn hàng ngày của bà cũng rất là đơn giản bà không có nấu nướng gì hết bà ăn sáng bà ăn trái táo cái trưa bà uống đi sữa chiều cái bà uống ly sữa bà ăn như vậy đó bà không có nấu nướng gì hết ăn trái táo uống ly sữa bà ăn rau bà ăn như vậy mà bà có sức khỏe tốt quý vị ơi mà bà lại làm cái việc phục vụ mọi người trong khi những người mà bà phục vụ lại còn nhỏ tuổi hơn bà nữa rồi bà sống một đời sống thoải mái lắm hỏi bà tại sao bà có được một đời sống thanh thản tự tại như vậy cái bà nói đời ngắn ngủi quá mà đời ngắn ngủi quá mà thì mắc cái gì mình lại chấp mắc dướng kẹt vào những cái việc thị phi trên cuộc đời này để làm gì cuộc đời quá ngắn ngủi tại sao mình không sống vui tươi để mình tạo hạnh phúc cho chính mình và ban tặng hạnh phúc cho tha nhân thì vì cuộc đời này nó ngắn ngủi nó vô thường cho nên sống ngày nào phải có giá trị ý nghĩa ngày đó đó là phương cách sống của bà cũng là nghệ thuật sống mà đức phật từng dạy chúng ta muốn có được một đời sống an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại và cả tương lai chúng ta hãy nguyện và thực hành cách sống đẹp đi quý vị ơi sống ban tặng cho đi đó là quý vị đã sống đẹp rồi mà cũng là phương cách để tạo niềm vui hạnh phúc phước báo cho mình nữa đó quý vị mà có phước có đức mặc sức mà hưởng nha có phước có phần không cần gì lo có phước có đức mặc sức mà hưởng có một hôm Vào lúc cuối đêm một vị thiên tử xuất hiện nơi tình xá Đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn vật gì trên thế gian không bị lửa thiêu Cái gì trên thế gian không bị nước cuốn trôi Cái gì trên thế gian không bị gió thổi cuốn mất Cái gì trên thế gian không bị kẻ giặc kẻ cướp chiếm đoạt Cái gì trên thế gian này không bị con ác phá hoại cái gì trên thế gian không bị du quan xấu ác chiếm đoạt Đức Phật mỉm cười và Ngài dạy rằng Phước không có lửa nào thiêu được Phước không có nước nào cuốn trôi Phước không có gió nào thổi đi phước không có con nào phá hoại phước không có giặc trộm cướp nào có thể trộm cướp được phước không có du quan nào chiếm đoạt được và phước chính là thứ tài sản bất hoại đối với mình vậy thì chúng ta hãy nên tích cực tạo phước mà phương cách tạo phước ở đây có nhiều lắm mong sao quý phật tử phải mở rộng được cõi lòng có yêu thương có đồng cảm có quan tâm thì mới có thể tạo phước cho mình và giúp đỡ trợ duyên được số đông và nhiều người nha quý vị mình biết rõ cuộc đời ngắn ngủi vô thường sống tạm thôi à mà đã là một kiếp sống tạm rồi có cái gì trường tồn vĩnh cửu đâu trước sau sớm muộn thân này cũng phải trả về cho đất nước gió lửa nhưng quý vị sống giá trị và ý nghĩa qua một đời sống đẹp đây một tâm hồn đẹp đó là một tấm lòng từ bi rộng lớn luôn mở trải tấm lòng ra để ban vui để cứu khổ cho tất cả chúng sinh để tạo cho mình có được một cách sống đẹp và chính cách sống đẹp đó đem lại hạnh phúc an vui cho mình và cũng là chánh nhân để đưa đến cái chết đẹp đó quý vị ơi sống đẹp thì mới chết đẹp sống tốt thì mới chết tốt rồi có người lại bảo rằng tôi đâu có ngu gì mà tiền của tài sản mình làm ra mình không hưởng thụ mà mình đi giúp đỡ mình đi chia sẻ chỉ có những người ngu mới làm như vậy nhưng mà khi chúng ta mở trải tấm lòng ra để ban tặng để chia sẻ để giúp đỡ trợ duyên cho mọi người người đó có ngu không quý vị có ngu không không người đó là người trí người khôn biết lấy cái giả đổi cái thật đó quý vị ơi và trong lúc họ thực hiện điều đó tuy cái quả nó chưa trổ trong hiện đời nhưng người đó đã biết cái cách kiến tạo hạnh phúc niềm vui cho mình bởi vì niềm vui trên cuộc đời này hạnh phúc trên cuộc đời này không phải sự chiếm hữu chiếm đoạt mà đó là sự ban tặng chia sẻ cho đi đó quý vị cái này là vui lắm nha có nhiều người thực hiện được cái nghĩa cử tốt đẹp đó đi đến đâu cũng giúp đỡ trợ duyên cũng chia sẻ cũng ban tặng niềm vui đến tha nhân bằng cách đem cái gì mình có được chia sẻ cho tất cả mọi người đem cái phước của mình ban tặng cho mọi người cùng hưởng người đó sống hạnh phúc an vui vô cùng luôn quý vị sống ở đâu cũng được mọi người quan nghênh chào đón đi đến đâu cũng được mọi người vỗ tay hân hoan cung kính tôn trọng mong sao tất cả quý phật tử chúng ta cũng thực hành được như vậy để có được một cách sống tốt đẹp luôn sống vì lợi ích cho tha nhân và con xin kể một câu chuyện này và gợi ý cho quý phật tử để rồi mình tự chọn cho mình một cách sống có một cuộc hành trình nọ trên một chuyến trên một chuyến xe hay là trên một chuyến tàu lữ khách hành khách họ đổ xô nhau đi trên con tàu đó mua vé và họ biết rất rõ cái quy lệ quy luật luật lệ ở trên con tàu này ai mua vé bước chân lên con tàu này rồi thì dù cho người đó có mang bao nhiêu hành lý đem theo cái gì đi nữa đến nơi cửa khẩu rồi đến nơi cái mục đích mình đến đó, đến cuối nẻo đường thì người đó cũng phải một mình ra đi không mang được cái gì hành lý cũng phải bỏ lại đáo hết vậy mà trên số trong số hành khách đi trên con tàu đó biết rõ cái quy lệ nhưng mà lại có ba hạng hành khách hạng hành khách thứ nhất chủ trương ích kỷ sống tự tư tự lợi chỉ nghĩ đến thân mình chỉ biết đến mình cho nên trên cuộc hành trình họ đi họ biết rõ trên đích đến cuối cùng cũng phải bỏ ráo lại nhưng mà họ vẫn không cho bo bo mà giữ nha để nó bỏ bỏ nhưng mà bây giờ tôi của tôi tôi phải giữ lấy ai xin chẳng có mở rộng cõi lòng cho mà chẳng những không cho họ còn tham họ còn vơ họ còn vét họ còn thu giữ về phần mình nữa chứ đó là chủ trương của nhóm thứ nhất cho nên cuộc hành trình của họ đi họ mang họ vải họ quải họ gánh họ vác họ đeo họ sách rất là nhiều bởi vì họ không bỏ qua cái gì cả ai bỏ ra cái gì họ lụm lấy họ tóm hâu về nhưng mà nói cho không dám đâu còn cái nhóm hành khách thứ hai chủ trương sòng phẳng 50-50 Bánh ít đi bánh quy lại cho nên ai đối xử tốt với họ họ tốt lại tặng cho họ món này họ biếu lại cái khác do đó cuộc hành trình của họ đi họ vẫn mang vẫn quải vẫn sách nhưng mà không bằng cái nhóm hành khách thứ nhất bởi vì họ có cho đi ai cho họ cái này họ cho lại cái khác nhưng mà họ sòng phẳng kiểu đó vì vậy họ cũng vác quải gánh mang một số hành lý riêng cái nhóm hành khách thứ ba biết rõ quy lệ của cuộc hành trình đến đích rồi cũng phải bỏ ráo hết à vẫn phải đi một mình cho nên nhóm hành khách thứ ba này trên cuộc hành trình của họ đi ai xin gì họ cho hết vì họ biết đến đó cũng bỏ lại thì bây giờ giữ lấy để làm cái gì sao mình không buông mình xả cho mình đi cho nó nhẹ phải không giả lại khi mình cho đi như vậy đánh đổi lại mình nhận lại một cái tình người nhận lại một cái niềm hạnh phúc an lạc thật sự khi chúng ta đã giúp đỡ trợ duyên cho ai đó chúng ta sẽ có được một niềm vui vì vậy họ buông xả hết họ cho hết vì có giữ đến đó cũng bỏ lại mà thôi Xin hỏi quý vị Trên cuộc hành trình của con tàu đó đưa họ đến đích rồi thì trong ba nhóm hành khách đó cái nhóm nào đi đến nơi cửa khẩu đi nhẹ nhàng ngon ngọt trơn lọt nhất nhóm thứ ba phải không quý vị thì con xin nói như vậy để gợi ý cho quý Phật tử nên nhớ chúng ta đang thực hiện cái cuộc hành trình trên con tàu ấy đó quý vị ta có mặt trên cuộc đời này giống như người có mặt trên con tàu và cái điểm đích đến cuối cùng chính là cuối nẻo đường đời ai trong chúng ta cũng phải bỏ ráo lại thậm chí cái thân này cũng phải trả về cho đất cho nước cho gió cho lửa không mang cái thân này đi theo được không không chúng ta biết rõ đây là cái quy luật của một đời người Vậy mà chúng ta có chấp nhận để theo cái khuynh hướng sống của nhóm hành khách thứ ba hay không? Hay là chúng ta dẫn theo cái khuynh hướng sống của nhóm hành khách thứ nhất ích kỷ bo bo mà giữ à. kim mà xả thí không dám đâu xin gửi một lời khuyên với quý vị của tiền vốn chẳng bền lâu phát tâm xả thí để bắt cầu về quê quý vị ơi quý vị biết có một cái địa danh ở nơi thành phố Hồ Chí Minh có một địa danh đó là nhà bè nhà bè đó là xuất xứ từ nơi câu chuyện của ông võ hữu hoàng người ta gọi ông là thủ huồn ông làm quan lại vào triều đại nhà nguyễn ông làm quan lại trong thời gian hai chục năm làm trong quan trường ông dùng ngòi bút của ông viết lách người ta có tội nhờ có tiền đúc lót ông ông hối lộ trắng án người vô tội không có tiền thì xem như lãnh án cho nên hai chục năm ông cũng tạo ra tiền của tài sản sự nghiệp cho gia đình của mình rất là nhiều nhưng mà đồng tiền tạo ra đó phi nghĩa quý vị bất lương phi nghĩa ông lại cho dai cho lai dai nặng lãi người đời hán quán nhưng mà ông chỉ có một cái đó là ông rất yêu thương bà vợ của mình bà vợ của ông lâm trọng bệnh rồi qua đời ông ngày đêm thương nhớ bởi vì Vợ chồng chung sống bao nhiêu năm Mà bây giờ người đi kẻ ở Kẻ còn ở lại nhân gian Người đi cách biệt quan sang tuyền đài Âm dương rẽ lối phân hai Mây sầu trăng lạnh buồn hai não lòng Vạn dặm chia phôi xa xôi rồi Còn có ngày hội ngộ Nhưng Quỳnh Tuyền dị lộ thì mãi mãi Cắt đứt lối tương duyên Nếu có còn chăng chỉ dập lại Trong giấc chim bao mộng mị lúc này ông ngày đêm ông thương nhớ bà vợ bữa đó đi làm từ nơi công sở về trời mưa trong đêm mưa ông càng nhớ thương bà vợ của mình nhiều hơn nữa Đến nửa đêm ông không ngủ được Trăn trở trên giường Cứ mãi suy tư nhớ đến hình bóng vật kỷ niệm êm đềm Ngày nào còn chung sống bên nhau Rồi cái ông mỏi mệt quá Ông hiếp đi nào không hay trong khi ông thiếp ông trải qua một giấc chim bao mộng với mình ông thấy bà vợ về nắm tay ông dẫn đi lúc này ông mừng kinh khủng lắm đi theo bà vợ mà bà dẫn mình đi chơi tưởng bà dẫn đi đâu ai ngờ đâu bà dẫn xuống dưới cảnh giới địa ngục quý vị ơi trong lúc chim bao mộng thấy ông đi xuống về địa ngục bà vợ còn nắm tay ông dẫn đi Trông thấy cái cảnh hình hình tội nhân nào là núi đao rừng kiếm vặt dầu lò lửa tội nhân kêu la kinh khủng lắm trong sợ nó bà không dẫn tôi đi đâu bà dẫn tôi xuống đây cái đi ngang qua một cái chảo dầu sôi sùng sục mà không thấy tội nhân nào cái em gặp một người ông hỏi sao cái chảo dầu này không có ai hết trơn vậy rồi cái người đó mới trả lời tôi nghe nói rằng cái chảo dầu này là đợi không bao lâu cái ông võ hữu hoàng ông chết xuống đây nè cái chảo dầu này để dành cho ổng đó nghe trúng cái tên của mình rồi cái ổng chạy ông sợ quá ông đâm đầu ông bỏ chạy khi ông chạy như vậy cái ông giật mình là mồ hôi ướt đẫm cả người mới biết mình trải qua một cơn ác mộng đi vào trong cảnh giới địa ngục cho ông mới hồi tưởng lại cả đời của mình mấy chục năm mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp xấu ác rồi cũng vì đồng tiền mà mình đánh mất lương tâm nhân tính ăn hối lộ nè rồi cái cho dai nặng lãi nữa à, sống không có nhân tình sống không có đồng cảm sống không có biết chia sẻ gì cả mà cứ bo bo thâu vô cho mình không nhắm mắt xuôi tay chết bỏ lại ráo mà vào trong cảnh giới địa ngục nữa không sợ quý vị ngay ngày hôm đó cái ổng đem tiền của ra bố thí quý vị ơi từ đó về sau ổng cho người ta mượn á toàn là cho mượn không trả trả trả thì thôi không ăn lời nha rồi cái ổng mới cất một cái cái cái nhà làm bằng bè tre đó quý vị làm bằng tre ổng cất một cái bè làm bằng tre rồi trên cái bè đó ông để giữa hai con sông Đồng Nai và sông Sài Gòn ông để nào gạo dầu muối đường tất cả những phẩm vật gì ông để trên cái bè đó và ông để bố thí miễn phí cho ai cần gì cứ vô đó lấy miễn phí luôn và quãng đời còn lại của ông Võ Hữu Hoàng ông lại xây dựng ngôi chùa Chúc Thọ ở tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai xây dựng ngôi chùa đó người ta gọi ngôi chùa đó là chùa Thủ Hồn rồi ông đắp lộ bắt cầu đắp lộ đúc tượng đúc chuông ông làm những việc công ích từ thiện xã hội rồi còn cúng dường xây chùa làm những việc tốt lành trong cái quãng đời còn lại của ông sau khi ông hữu huồn chết đi rồi thì vào khoảng năm 1700 mấy đó là ở nơi Trung Hoa bên Tàu đời nhà Thanh lúc bấy giờ có một vị vua tên gọi là đạo quang vua đạo quang sanh ra ông trong bàn tay của ông có một bớt son và bớt son đó có một hàng chữ đại nam gia định thủ hùng vua đạo quang mới sai sứ giả sang nước việt nam của chúng ta khi xưa còn có tên gọi là nước an nam nước đại nam đó sang nước việt nam của chúng ta để tìm hiểu về cái xứ gia định có cái ông nào tên gọi là thủ huồn nó liên quan đến lai lịch của vua đạo quan tại sao ông sanh ra mà có cái hàng chữ đó trên tay của ông mà cái bớt son này dùng thuốc nào rửa cũng không hết đại nam gia đình thủ huồn thì sứ giả mới về báo lại cho vua đạo quan biết nói là có ông thủ huồn tên thật là võ hữu hoàng đời cái khoảng thời gian trước của ổng thì ổng làm những việc xấu ác nhưng mà sau ổng biết hồi tâm hướng thiện ông làm những việc tốt lành và vua đạo quang mới biết rõ nhờ đó nhờ biết chuyển hóa sửa đổi cuộc đời mình mà mình có được cái phước tái sanh trở lại làm vua quý vị ơi rồi câu chuyện này được một nhà giáo ở tại tỉnh Cần Thơ mới viết thành một cái bài thơ nói về cuộc đời của ông Võ Hữu Hoàng tức là ông Hữu Hùng Luân hồi nhân quả trả vai luôn Đáng kể làm gương có thủ hùn Cho nợ nặng lời diêm chúa giận Kiếm tiền bất nghĩa thế nhân buồn Bắt cầu xây lộ ân nghìn ức Bố thí cúng dường đức vạn muôn Còn có đạo quan tâm thế Phật Kiếm tiền chính nghĩa mới nên luôn luân hồi nhân quả trả vai luôn và đáng kể làm gương có ông thủ hồn lúc trước là bất giác vô minh làm những điều sai trái tội lỗi nhưng mà sửa đổi lại đáng kể làm gương có thủ hồn cho nợ nặng lời cho nên diêm chúa giận kiếm tiền bất nghĩa làm cho thế nhân buồn nhưng mà khi ông Chim bao thấy mình đến cảnh giới địa ngục rồi Rùng rợn trước cái cảnh tội nhân bị hành hình Lúc này ông sợ tội rồi Ông chuyển hóa thay đổi cuộc đời mình hoàn toàn Mới luôn cái việc đem bố thí cúng dường cho nên nói bắt cầu sửa lộ ân nghìn ức bố thí cúng dường đức vạn muôn còn cái câu còn có đạo quan tâm thế phật có nghĩa là vua đạo quan khi nghe sứ giả về kể lại lai lịch cuộc đời mình là ông võ hữu hụt hữu hoàng ông thủ hùng này thường hay bắt cầu lấp lộ rồi còn xây dựng ngôi chùa Chúc Thọ ở tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đó cho nên vua Đậu Quang mới biếu bức tượng Tam Thế Phật bằng gỗ chiên đàn cúng dường cho ngôi chùa Chúc Thọ này và bởi vậy mới có một câu là còn có đạo quan tâm thế Phật Kiếm tiền chính nghĩa mới nên luôn Hôm nay chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân về quả rồi Trước đây mình làm những điều sai trái tội lỗi Bây giờ dừng lại những nghiệp xấu ác đó Mà sống cho tốt đẹp nha quý vị Sống một đời sống đạo đức Sống không vi phạm luật pháp thế gian Gọi là sống đẹp đó Sống không vi phạm vào luật nhân quả Đừng làm những điều sai đẹp Quán tội lỗi bởi vì mỗi ác nghiệp mình gây tạo không có mất đâu Nó chính là một tờ giấy nợ Có khi trả hiện đời hoặc ở mai sau Vay bao thì trả cũng bao Xưa nay nhân quả luật nào nể ai Mà nếu quý Phật tự chuyển hóa thay đổi sống tốt đẹp như vậy Gieo trồng cái nhân rồi sẽ đưa đến kết quả chết đẹp Quý vị ơi Sống tốt thì chết tốt sống đẹp thì chết đẹp nha không có sợ gì nữa hết vì hiện tại là nhân mà lâm chung đó chính là quả đó quý vị rồi ngoài cái cách sống mở rộng cõi lòng yêu thương giúp đỡ trợ duyên sống hy sinh phụng sự cho tha nhân thì quý phật tử đây để có một cách sống đẹp đó chính là sống không giận không hờn không oán trách sống không giận không buồn không hờn không oán không trách không ghét ai hết dù cho người ta có đối xử tình nhưng mà mình tin hiểu về nhân quả rồi không phải ngẫu nhiên không phải tự nhiên đâu do đó chúng ta không hờn không giận không oán không trách và gặp bất cứ một trường hợp hoàn cảnh nào chúng ta luôn tin hiểu sâu sắc về nhân quả ngoài cái cách sống yêu thương thì quý vị còn phải tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác sống bao dung chứ đừng buông dao quý vị ơi phàm nhân của chúng ta sống không có bao dung mà buông dao buông dao có nghĩa là là xả xả láng hết ai mà đối với tôi như thế nào là tôi sẽ đối y hệt như vậy bung con dao ra ngoài mà khi bung con dao ra rồi mình tưởng là mình chém người nhưng mà đứt tay mình đó quý vị ơi trước nhất là nó tổn hại mình đức phật đã dạy trong kinh tứ thập nhị chương khi chúng ta mang một cái tâm niệm xấu ác để hại ai đó thì giống như người ngậm máu mà phun người trước nó dơ miệng mình nắm một nắm cát tung người nhưng mà ngược gió cát không đến người kia mà nó bay tạt vào chính mình chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả ai đối với ta như thế nào không giận không buồn không hờn không oán và không trách luôn nở một nụ cười tùy duyên đón nhận và càng thương cái người đó nhiều hơn mà nếu mà quý vị có được một cái tấm lòng như vậy nha hiểu biết như vậy và thực hiện được như vậy thì kẻ thù kia sẽ đổi thành bạn đó quý vị thù ta sẽ đổi thành bạn còn ở cõi đời này mình nói rằng tôi trốn tránh kẻ thù trốn không khỏi tại sao vậy dù cho bay vút lưng trời dù cho đáy biển trốn hời được đâu dù cho nấp dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo đừng nói đâu xa lạ trong một gia đình thôi có cô phật tử này cổ khổ lắm cuộc đời của cổ mà nghe mình mình nghe cổ cổ kể lại mình cũng thấy thảm nữa quý vị khổ từ lúc mà mới lọt lòng mẹ mới vừa mở mắt chào đời là cha mẹ ly hôn rồi cha có vợ khác mẹ có chồng khác một thân một mình vậy là phải ở với bà ngoại không có được học hành gì đó trơn nhà nghèo mà mà bà ngoại cứ nay ốm mai đau cho nên lớn lên chút xíu là mới có 6 7 tuổi đời là phải đi ở đợ rồi đi ra nơi quán người ta bán hủ tiếu cái bưng hủ tiếu chạy để kiếm ăn có tiền về nuôi sống bản thân mình rồi còn lo bệnh tật cho bà ngoại mình đâu được học hành gì đâu 6 tuổi thôi mà đi ra đời để mà kiếm ăn đi ở đợi cho người ta như vậy cuộc đời thảm lắm quý vị ơi lớn lên chút xíu cái cổ thấy cuộc đời của mình quá khổ rồi phải tìm một cái nơi để nương tựa tấm thân của mình cái gặp phải một người cái cổ mới quen biết có 3 tháng trời thôi là kết hôn tưởng sao chưa có tìm hiểu thấu mà cổ dội vàng kết hôn bởi vì thấy mình cô đơn quá đi không có nơi nào nương tựa hết có chồng để gì nương tựa ông chồng ai ngờ đâu có chồng rồi thì thê thảm luôn cuộc đời của cổ thê thảm luôn bởi vì ông chồng của cổ vừa nghiện rượu mà vừa nghiện cờ bạc nữa quý vị ơi cổ nói khổ kinh khủng luôn ổng lo ăn nhậu lo cờ bạc đâu có lo làm đâu mà bản thân cổ làm bao nhiêu không có đủ chi phí ở trong nhà mà ông cứ khảo tiền hoài kinh vay nợ mắc nợ trả hoài trả không hết là cũng gì nợ ăn nhậu và cờ bạc mà phải chi ăn nhậu cờ bạc thôi đi mỗi khi nhậu nhẹt về hoặc là đánh bài thua về là đem cổ ra đánh te tua luôn cổ nói cổ khổ sở vậy đó nhưng mà lúc trước cổ chưa hiểu phật pháp đánh cổ cô đánh lại đánh không lại cũng phải đánh cũng phải cào phải cấu để gì vậy trả thù chính vì vậy mà cổ bị te tua tàn tạ bởi vì ông giận lên đánh ông đánh mà đánh lại ông ông giận lên ông đập trên đầu không à rồi cái ông chửi cái cổ cũng chửi lại nhưng mà từ khi quá khổ đi rồi cái gặp đủ duyên gặp được những người ở trong xóm đó họ mới dẫn cho đi chùa họ nói khổ quá đi đến chùa đi để mình biết tu hành để mình chuyển hóa sửa đổi bản thân mình để chuyển nghiệp từ khi cô đi đến chùa của quy y tam bảo lãnh họ năm giới và nghe học chánh pháp hiểu biết sâu sắc về nhân quả kể từ ngày hôm đó ổng có chửi cổ nam mô a di đà phật ổng có đánh cổ cũng nam mô a di đà phật không dai thêm nợ mới nữa quý vị mà chưa đầy một năm cổ thực hiện như vậy nha có một ngày nọ cái ông hỏi bữa nay bà có đi chùa không cái cậu mới nói tôi làm gì tôi dám đi ông đâu có cho đi đâu mà đi nhưng mà tôi hỏi bữa nay bà có muốn đi không cái cậu nói lúc nào cũng muốn hết cho ông nói lên xe đi tôi chở cho đi nghe ông rồi chở mình đi chùa là cậu nói có lý rồi đó nha cậu đi đến chùa cậu nói tuy biết bữa nay không phải là ngày rằm lớn để quy y tam bảo nhưng mà làm lễ quy y cho con quy y cho ông chồng con luôn đi họ nói vậy đó tuy là cổ đã quy y trước đây rồi nhưng mà cho cổ quy y lại để rủ ông chồng quy y theo và khi mà đọc hỏi năm giới đến cái giới thứ năm từ đây cho đến trọn đời không uống rượu quý vị có thể giữ được không cái cổ nói mô phật con giữ được cái ổng ổng làm thinh nha cái cổ khịu một cái cái ông nhìn cổ nói mô phật con giữ được đi cái ổng nhìn nhìn xong cái ông nói mô phật con giữ được nhưng mà khi ông hứa xong rồi quý vị ông này ông cũng có cái hay con người ta trong 100 một ngàn cái dở cái xấu thì ít ra cũng có một hai cái ưu điểm tại ta chúng ta không nhìn ra thôi khi mà ổng đối trước phật ổng đối trước thầy ổng đã phát nguyện mưu phật con giữ được kể từ ngày hôm đó nha ổng về ổng không dám uống rượu mà đến cơn nghiện lên cái quý vị biết ổng làm gì không ổng lấy trà ra ông ngồi ổng nhâm nhi ổng uống nước trà tại vì ổng nghiện rượu mà mà bây giờ kêu bỏ ngang như vậy chứ ổng tìm cách ổng thay thế ổng chăm nguyên một cái bình thủy trà chứ không phải một cái tách một cái ấm trà nhỏ nó nguyên một cái bình thủy trà mà ổng cứ chăm cái mỗi khi đến cân nghiện lên công nhấp miếng cái ông nói bà búa gì cho tôi nhai nhai cho nó vui cái miệng đi bà Ê, bà vợ ban đầu cũng dụ bằng cách đó mà sau này ông khắc phục được ông không uống rượu nữa mà không uống rượu thì bắt đầu ông tỉnh ra rồi nha ông tự sửa đổi bản thân của ông đến bây giờ mà cổ nói sư cô có biết không con mừng ở chỗ này khi con đi đến chùa đó mà con gặp cái việc gì mà phiền não bởi những lời thị phi con về con kể ông nghe cho ông nói hơi đâu mà nghe những chuyện thị phi làm chi cho nó bận lòng mình mình giữ một cái bản tâm thanh tịnh để mình sống an lạc hạnh phúc sống tốt không muốn giác ba cái rác rến của người ta đem về nhà để làm gì ông nói câu đó cái cổ tự ngộ ra cổ nói mình còn thua ổng xa lơi xa lắc mà bây giờ là ổng lại tu nhiều hơn cổ nữa chứ nhiều khi cổ giải đãi cái cổ mới nói bữa nay tôi mệt quá tôi nghĩ tụng kinh bữa nghe ông cái ông chồng ông nói câu về nè mà cổ phải đi tụng kinh ông nói chút xíu tử thần đến cái nói chút nữa cho tôi nắng lại được không ông chỉ nói nhiêu đó thôi là cổ mệt cỡ cách mấy cổ cũng mặc áo tràng cổ đi tụng kinh cổ nói con bây giờ hả con nhờ ổng động viên khích lệ con ngày xưa ổng chính là ma chướng nhưng mà bây giờ ổng chính là thiện tri thức vì ma và phật chỉ cách nhau một lần tơ một kẻ tóc giác là phật mà mê lầm chính là ma là chúng sanh đó quý vị ơi quan trọng ở chỗ là chúng ta có được cái tinh thần giác ngộ hay không quý phật tử nếu giác ngộ rồi thì trong bất cứ một cảnh viên nào đừng buồn đừng giận đừng hòn đừng oán đừng trách thực hiện giống như cô phật tử này nè để mình tự chuyển hóa cuộc đời mình phương cách chuyển nghiệp chỉ cần quý vị nhẫn nại nhẫn nại đừng dai thêm nợ mới nữa là nợ cũ dù nó có lớn cỡ nào nhiều cỡ nào trả lần trả mòn trả góp riết hết quý vị ơi cái quả nào nó chín mùi rồi nó cũng sẽ rụng thôi tin hiểu về nhân quả như vậy rồi quý phật tử hãy chuyển nghiệp đi chuyển nghiệp bằng cách nào đoạn ác tu thiện bản thân mình không đổ thừa hoàn cảnh không đổ thừa lý do nào đó người ta đối với mình như thế này như thế nọ rồi buồn rồi giận rồi oán rồi trách rồi trả thù táo quán không lợi ích gì đâu quý vị ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà ta nhất tâm niệm phật để ta thưởng hoa miền cực lạc chúng ta vẫn đối xử tốt với họ từ chỗ đó mà họ sẽ suy nghĩ lại để kiểm điểm lại mình rồi tự họ sẽ nhận ra được cái đạo lý để họ sống còn chúng ta họ đánh mình một bạc tay mình đánh lại một bạc tay họ chơi xấu mình mình cũng chơi xấu lại thì mình với họ có khác gì đâu cùng rủ nhau vào dòng luân hồi sanh tử trong ba cõi sáu đường chúng ta nguyện rằng dù trong nghịch cảnh vẫn nhẫn nại ôn hòa mỗi khi gặp tức giận dù trong hoàn cảnh nào đó vẫn bình tĩnh sáng suốt dù ở trong cảnh ngộ nguy nan nếu ta đã tự có được cái cách sống an như vậy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 mà nếu quý vị sống mà làm chủ lấy mình như vậy ở trong nghịch cảnh mà vẫn không oán giận không thù không ghét không giận không trách ở trong cái cảnh thuận mà quý vị không đam mê đắm nhiễm trần tục vẫn sống một đời sống đạo đức biết làm những điều giá trị lợi ích cho cuộc đời này cái đó gọi là cách sống đẹp rồi đó nha mà sống đẹp như vậy thì sẽ chết đẹp quý vị ơi có những tấm gương của của các bậc tổ đức mà chúng ta cần nên học hỏi một đời sống đẹp chết đẹp ngài đạo giai phù dung một thiền sư đời nhà tống khi ngài còn hiện tiền thì cái cách sống của ngài rất là giản dị bình dị không có không có hưởng phước quý vị ngài sống giản dị ăn khoai ăn rau mỗi ngày như vậy và ngài chủ trương cho chúng tăng ở trong chùa của ngài ngày nào cũng phải canh tác mà sống và không chú trọng vào vấn đề cúng dường của đàn việt nghe đồn về phẩm hạnh đạo đức của thiền sư đạo giai ở núi phù dung đây ông vua ông thấy như vậy vua nhà tống ông thấy như vậy cái ông mới cho người triệu thỉnh ngài và ban tặng cho ngài một cái bình bát bằng vàng và một cái y đính vàng ở trên y của ngài ngài từ khước ngài nói tôi là người xuất gia đâu có sử dụng các cửa báo này đâu nó không có hợp với tinh thần phật dạy ngài không nhận không nhận ông vua ông tức vua ông tức tại sao mà vua ban cho mà ông không nhận ông khước từ như vậy tức là ông khinh thường cho nên ông vua mới ra lệnh cho quan giám ty ở cái vùng đó đó phạt thiền sư đạo giai và đuổi đi ra khỏi vùng đó đánh phạt 300 roi vì cái tội khi quân cái ông quan ở vùng đó ông là đệ tử quy y nơi thiền sư đạo giai ông nghe được cái lệnh truyền của nhà vua rồi ông đến ông báo ông nói luật vua cũng thua cái lệ của làng lệ của làng này ai đau ai bệnh thì miễn không có hành hình vậy thì ngày mai ở trước nơi công đường con hỏi thầy vậy chứ thầy có đau có bệnh gì không khai ra thầy khai cho nhiều bệnh để khỏi bị ăn đòn thì sư đạo giai nghe rồi cái sáng hôm sau bị bắt lên trên công đường cái quan này ông hỏi tại sao nhà vua ban ban tặng cho ông cái bình bát và y phục ông không nhận ông trả về ông khước từ như vậy là phạm tội khi quân theo luật là bạn phải đánh phạt 300 roi nhưng mà sao thấy bữa nay cái mặt của ông xanh xanh lè vậy ông có đau có bệnh gì ông nói trước à nha Thiền sư Đạo Giai phụ Dung mới trả lời Bình thường thì tôi có đau, có ốm, có không khỏe Nhưng hôm nay tôi thấy rất là khỏe Ngài nói như vậy đó Rốt cuộc ăn 300 roi quý vị cái ông quan ông mới nói con nói thầy rồi thầy kể bệnh cho nhiều nhiều mà tại sao thầy không nói để cho bây giờ phải bị đòn 300 roi như vậy Ngài nói một người tu phải nói lời chân thật Chứ không phải là vì một lý do nào mình nói dối nói nói không đúng sự thật thì nếu không có được cái lòng chân thật còn ở ngoài rào chưa bước chân vào cửa đạo được đâu nhưng mà người đệ tử phật thì phải chân thật ngữ phải nói lời chân thật bữa nay tôi khỏe tôi nói tôi khỏe bị ăn 300 roi rồi còn đuổi ra khỏi vùng đó không cho về nữa một năm rưỡi sau nhà vua ông mới hồi tâm ông thấy việc làm của ông cung kính mà bây giờ trở thành tội cho nên ông mới miễn tội cho thiền sư đạo giai và rước ngài về nơi làng đó xây dựng ngôi chùa và còn tình nguyện cho các vị quan ở lại ở nơi đó hộ trì cho ngài để cho ngài quá duyên độ chúng và cái cuối cùng cuộc đời cái ngày mà thiền sư đạo giai ngày viên tịch ngày chết đó Ngài mới gọi đồ chúng đến cái ngày mỉm cười Và Ngài nói một bài kệ Ngô niên thất thập lục Thế duyên kim dị túc Sanh ái thiên đường tử bất phạ địa ngục tán thủ hoành thân tâm giới ngoại đần đần nhậm vận hà công phúc nghĩa là tuổi ta 76 duyên đời nay đã đủ sống không ham thiên đường chết không ngán địa ngục buông tay đi ngang ngoài ba cõi mắt tình buông thả buộc ràng chi chết một cách tự tại nói xong bài kệ đó rồi an nhàn tọa quá ngồi yên mà ra đi quý vị thấy không chết này gọi là chết tốt chết đẹp đó nha sống không ham thiên đường chết đâu có ngán gì địa ngục có nghĩa là sống không tham danh lợi tình tiền ở thế gian không tham không nhiễm không đắm thì chết đâu có sợ cái nhân như vậy cái quả như vậy sống tốt thì chết tốt sống đẹp chết đẹp cái nhân mình gieo đồng tốt lành thì cái quả mình gặt hái đâu có lo sợ gì đâu vì vậy mà ngài tự tại giải thoát ngài viên tịch đọc bài kệ đó rồi nhẹ nhàng ra đi nghe quý vị biết Phật tử có muốn Ngài cuối cùng của cuộc đời khi chúng ta chết chúng ta nhẹ nhàng mỉm cười và nói rằng các vị ơi tôi báo tin cho các huynh đệ biết nha tôi về quê các huynh đệ ở lại ráng lo tu và chờ ngày chờ giờ để tôi tôi sẽ chờ đón các huynh đệ về cố hương của mình là tây phương cực lạc chào vĩnh biệt luân hồi tôi đi trước đây rồi cái nhẹ nhàng nam mô a di đà phật đi quý vị muốn được như vậy thì phải làm sao sống đẹp chết mới đẹp quý vị sống tốt thì chết mới tốt con kính nguyện hồng ân tam bảo từ phụ a di đà phật phóng quang nhiếp thọ cho tất cả chư huynh đệ chúng con đây vì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 Nguyện hàng ngày tu tập sớm trưa Y tâm học để chuyển trừ tâm nghiệp Lấy quy giới, giới thu nhiếp Giữ hiệu Phật không quên Đài sen chính phẩm ghi tên Cực lạc gia hương gửi chất Kính lại A-di-đà Phật từ bi nhiếp họ chúng con một giả dạ sắc son cầu sanh tịnh thổ ta bà đau khổ nguyện sớm thoát ra lại đức di đà từ bi minh chứng và kính gửi một lời khuyên đến với toàn thể chư huynh đệ Phật tử Hãy sống một đời sống tốt đẹp Và đời sống tốt đẹp đó là một đời sống đạo đức Sống có tình người, sống có lòng nhân, sống yêu thương, sống chia sẻ Sống ban tặng hạnh phúc đến với tha nhân Đó chính là cách gieo mầm hạnh phúc cho chính mình và sống dù ở trong hoàn cảnh nào vẫn không giận không hờn không oán không trách luôn nhẫn nại và tha thứ cho tất cả mở rộng tấm lòng bao dung để cuộc sống này mang nhiều ý nghĩa giá trị rồi ngài nhắm mắt xuôi tay huynh đệ của chúng ta nhẹ nhàng bởi vì cuộc hành trình mình đã đi qua mình đã sống trọn vẹn rồi không còn gì tiếc nuối và xin đức phật a di đà thương xót cho chúng con ở cõi ta bà này Phát nguyện một đời vãng sanh về Tây Phương cực lạc Nguyện cho chúng con đời sống hiện tại Thân tâm thường an lạc Nghiệp chướng phiền não chướng báo chướng tiêu trừ Để đời đời nương bóng từ Kiếp kiếp thu, tu Phật đạo và nguyện chúc cho toàn thể quý Phật tử đây Gia đình cháu con luôn hiếu thảo Trên thuận dưới hòa Thân quyến gần xa Nhà nhà hạnh phúc Thành tâm nguyện chúc Đạo tràng nghiêm túc Kiểm phúc thân tâm để nơi tự viện Tòng Lâm Trang Hòa Ánh Đạo Chư Tăng Ni truyền giáo hàng Phật tử vân hành Tất cả chúng sanh an lành hạnh phúc A-di-đà Phật con trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử chúng ta đồng đứng dậy để hồi hướng nguyện đem